Giờ dạ, hiện giờ thì uh, thầy King chưa có đến, chưa có vào lớp thì mình để một vài một vài phút uh, để thiện tâm uh, chuẩn bị bài để uh, để bỏ là xà thú xà thú xà thú. Dạ cái bài danh chế định và nghĩa chế định hôm bữa Nguyên Như mới gửi lên đó để Nguyên Như sẽ Dạ con xin kính lễ sư thiện trí ạ. À. Con xin kính để thầy thông từ con xin kính chào đầu tràng. Để Nguyên Như gửi cái bài qua cho anh cái bài này là thầy kinh à, dặn mình à, đọc trước để hôm nay thầy dò bài cho lớp đó anh để em pháp chế định à, rồi cũng như gửi qua cho cái à, cái telegram của anh ân nha để cho nó dễ thấy rồi đó anh anh có thể đăng cái đó lên được hai cái bảng đó phần phần ở dưới một chút là anh sẽ đăng cái trang số 3 để cho mọi người đọc anh tịnh tâm à, anh tịnh um, cái này mở bằng cái dạ. cái gì vậy Ồ, cái đó anh không có thấy được phải không? Vậy nên như phải gửi bằng cái uh, cái PDF. Cái PDF. Yeah, yeah. Cái này là PDF. À. Rồi Hương Như gửi của rồi. Cho nó mấy second nữa thôi. Rồi, xả thú, xả thú. Rồi, anh cho lớp đọc trước, xà thú. À, sao thú sao thú dạ, đây là sáu danh chế định nama panyati danh danh chân chế định quý chá mana panyati phi danh chân chế định á quý chá mana panyati danh chân phi danh chân chế định vi chá mà nế mà nề ná á quý chá mana panyati phi danh chân danh chân chế định a quý chá mà nề ná quý chá mana panyati danh chân danh chân chế định quý chá manena vichama na phanyat na phanyati phi danh chân phi danh chân chế định avijja manena avijja mana phanyati lúc nào thiện tâm ờ, đọc Pali được quá rồi đó dạ con cũng ráng lắm thầy à, sư <laughs> con đi ăn sư à, Ân à. ơi Quynh Ân kéo lên cái bảng đọc ở dưới đang cái này khó đọc lắm dạ lên nữa lên nữa lên nữa lên nữa đó ngay giữa đó đó dạ dạ rồi chào quý vị dạ, dạ mời dạ, con kính lễ thầy dạ con kính đánh lễ thầy dạ yeah, kính chào thầy uh, Milanda à, kính lễ sư thượng trí dạ yeah à rồi đọc kinh rồi chứ rồi vô luôn hả hay sao dạ giờ dạ, vô luôn thầy con mời thầy à, đọc kinh ủa xong hết rồi hả giờ vô dạ. luôn hả? học hả? là dạ. học hả dạ xà dạ, thú rồi xà thú xà thú rồi trước khi mà buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấm tắc Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantam apiwademi Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasa Thammaganuttamang Afivariyapasissang Aphithammattasanghang Con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ đến toàn giác vô sâu, giác pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao huyết con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp nha nam mô thầy á nam mô tham maya nam mô à, cái lễ chiều tôn đức kính chào tất cả quý vị à, trước khi à, đọc này à, cho vài câu hỏi đối vui à, có thưởng trước ha quý vị cho nóng máy ha <laughs> thưởng biết thưởng gì để sư thiệt đấy rồi à, những vị bà viết đi bà viết đó yeah. Rồi, đố vui có thưởng câu số 1. <laughs> Rồi, bự dưới Rồi, cái đọc đi, con uh, chuẩn bị. rồi tưởng là hai mấy về tâm là sự biết tâm là sự biết vậy biết là tâm phải chăng dạ anh có thể làm chữ lớn cách đôi được anh em được rồi vậy vừa rồi không thấy thì ơi trời ơi chắc khoảng hai chắc khoảng ba chăn dạ, có gì dê sao có gì vậy được rồi đó anh vậy được rồi đó anh dạ. chăn có gì dê hay sao câu hỏi rồi mời cô ờ, đây coi nha câu này dễ mời cô Helena này lấy 10 điểm đi ha mời cô Helena trời ơi mới vô đầu có thiệt kêu con <laughs> câu này dễ dễ có thưởng liền dạ tâm là sự biết dạ thưa đúng vậy biết là tâm phải chăng dạ nó cũng nhiều khi đúng mà nhiều khi sai á thầy <laughs> tâm là sự biết dạ thì con chỉ biết con trả lời vậy thôi à, dạ thưa biết. thầy à, cho con bổ sung thêm cô Helena dạ. thưa thầy à, dạ sa thứ cô dạ tâm là sự biết vậy biết là tâm phải chăng thưa thầy tâm là nó còn à, có nhiều thứ loại tâm như là tâm thiện tâm bất thiện tâm vô ký thưa thầy con con bổ túc nhiêu đó thôi dạ <laughs> rồi hai người ngồi xuống bán được hai à, bốn trứng <laughs> ta mở trên câu đầu rồi tông là xử lý mở cho à, câu con rồi. con bổ sung thầy à, à tao tính tao tính khoan câu này dễ tao tính để cho mấy người tao mới tao nói rồi ai để kiếm rồi ai chỉ lên nhà à, lại dò tên cái <laughs> dạ thưa thầy con bổ sung thêm nữa thầy còn phải phải phải cô ơi để cô rồi cô rớt rồi không cho bổ sung nữa giờ cho người khác rớt rồi rớt rồi <laughs> rớt rồi <laughs> rớt rồi quá thua rồi mời à, cùng mới mới mới ai đây à, quý vị bé nè hay là cảnh hay là canh vậy nè coi coi nguyên như coi ai mới kêu nguyên như dạ hôm nay sao con thấy ai cũng mới hết thầy sao giờ thầy con con con thấy có người mới tên là thầy thông từ á thầy kinh à, <laughs> mới quá trời đấy mà không thấy <laughs> Dạ, mô Phật ờ, chào chào chào thầy Kinh, chào sư thiện trí và đạo tràng. À, để thầy thông tư trả lời câu này. Ờ. À, tâm là sự biết, vậy biết là tâm phải không? Thì câu này đó là đúng ra đó là tâm là nó biết cảnh, mà ở, đây không nó thiếu cái chữ cảnh. Thì biết là biết cái gì? Cho nên là ờ, nó bị thiếu cái chỗ đó phải thêm cái cánh vô dạ vậy đúng thầy à rồi xa thứ thầy long từ năm điểm năm điểm rồi <laughs> ờ, ai mới nha canh là canh là là, là cái cô gì phải không cô canh gì phải không cô cảnh gì phải không dạ thưa thầy con con là canh như thầy à rồi mời anh ờ, giải luôn chúng ta lấy thêm 5 điểm nữa kính <laughs> <laughs> thưa thầy thưa thầy thông từ thầy cô tu nữ dự bảo và um, bạn học trong lớp tâm là sự biết vậy biết là tâm phải chăng tâm là sự biết con nghĩ cái này tâm là sự biết vậy thì đúng nhưng mà biết là phải tâm chưa chắc là đúng thầy ơi tại vì biết là biết cái gì biết những chuyện mình có thể biết chuyện thiện biết chuyện này chuyện kia nhưng mà không phải là tâm tâm có nhiều trường hợp đặc biệt khác là tâm uh, tâm thiện tâm sân tâm si rồi có những cái ừ, tâm bất thiện rồi tâm thiện này nọ nữa cho nên câu đầu thì đúng nhưng mà câu thứ hai câu câu sâu có thể không đúng không thầy ơi không đúng thì tại sao không đúng nữa là biết biết ở đây là biết cái gì rồi ok ngồi ngồi xuống luôn chưa được điểm nào hết <laughs> chúc thường rồi chúc thường thấy lên mới chúc thường dạ con uh, kính thầy kinh nền uh, các bạn uh, đạo hữu trong uh, đạo tràng con còn mới cho nên uh, con đang uh, lắng nghe để học hỏi thầy ơi câu này thì cũng không phải là khó nhưng mà con cũng chưa chắc là con có biết câu trả lời đúng thầy cho con qua lần này đi <laughs> rồi ờ, Cảm xà ơn. thước dạ <laughs> rồi à, tới à, ai đây diệu thuận lại đây diệu thuận giỏi lắm á nha diệu thuận lên trả lời đi <laughs> con câu đầu mới vô câu rồi sao yếu xìu vậy trời Đức Minh rồi mời Đức Minh này Đức Minh giỏi là mời Đức Minh nghe còn nói gì vô tại nãy giờ internet đã trục chặt rồi dạ thưa thầy thưa đạo tràng tâm là sự biết là cái này là đúng nè tâm là biết tâm là biết cảnh nè tâm là là còn vậy biết là tâm thể chăng con thấy có chỗ này con ờ, nghi ngờ quá thầy ơi biết là tâm nè <laughs> không không phải cái vấn đề đặt ở đây ra là cái cái gì biết cái biết ví dụ như thầy học thầy biểu con học là sẽ học chứ cái phải đó tâm con biết đâu <laughs> ok ghê dạ, dạ, dạ, dạ, rồi dạ, thôi, rồi, rồi ngồi xuống luôn ngồi dạ. xuống luôn chưa được dạ, cái dịch dạ. rồi mời uh, gì đây à, thùy linh nghe thùy linh nghe thùy linh giỏi là thùy linh đã nói ra dạ thì ờ, cái tâm là tâm là biết cảnh thì câu đầu là là đúng à còn biết là tâm phải không thì ờ, cái cái cái biết này nó là uh, theo con nghĩ thì cái cái cái biết này nó nó nó, nó nói chung chung quá thầy ơi <laughs> rồi tiêu luôn <laughs> ủa thì dễ mà sao không ai lấy được 10 điểm cho ta khánh thân nè khánh thân lại đây mời khánh thân vô phật có là tự định chứ không phải là khánh nhưng mà là đó là tên tên đời của con còn con là tự định pháp danh là tự định tâm là sự biết phải biết là tâm phải chăng và dạ thưa tâm là sự biết nhưng mà biết là tâm là chưa chắc đó thầy con chỉ dạ. <laughs> dạ con chỉ biết chừng đó thôi rồi, đó, rồi, rồi xong rồi dạ. cô kim cúc nè cô kim cúc nè dạ thưa thầy à, con xin à, trả lời tâm là sự biết thì cái này con thấy là đúng nhưng mà vậy à, biết là tâm phải chăng thì con thấy cái này nó nói chung chung cái biết á, thì à, biết nhiều lãnh vực chứ không phải biết là tâm cho nên con thấy cái vế sau thì nó nó không có đúng mà <laughs> đây thầy nói biết mà biết biết mà, biết cái gì mà ừ, thầy nói một cách là chung chung thôi bây giờ thấy ờ, thấy nó hạn chế đó ờ, vấn đề mà mình lật lại cái lật qua lại cái nó khác liền không vậy không bây giờ không <laughs> chưa được nữa trả lời giờ chưa được câu này không được là chắc cho ăn câu thôi thử ừ, <laughs> thưa thầy cho con một mời mời dạ. được không thầy mời cô mời cô dạ tâm là sự biết vậy biết là tâm phải chăng thì à, chữ biết ở đây thì con à, xin bổ sung là à, tâm biết à, là về cảnh dục giới à, tâm biết về cảnh sắc à, thinh hương khí vị xúc à, của đời sống dục giới thưa thầy ừ, thì sao <laughs> đừng có gì đâu lạ đâu <laughs> cái này nói chuyện về vốn à à, mời cô quản viên <laughs> dạ mô phật um, tâm là biết cảnh thì cảnh có sáu sáu cảnh uh, thấy biết uh, biết cảnh nghe cảnh mùi biết vị biết cảm thọ và biết ý nghĩa ý nghĩ ạ vậy thôi <laughs> cũng như không <laughs> rồi ngồi xuống luôn yeah. Dạ. mời chú quản quý à, quán viên cô quản viên quản viên rồi quản viên mới đó vi lóc cái này mà giờ tôi biết là, là vi lọc là gì đây nè dạ, dạ dạ xin thầy con là vi lọc con xin con cũng nói học thôi con xin trả lời là tâm là sự biết thì biết là tâm phải chăng là con biết con theo theo con con, con nghĩ là con này là đúng để biết là tâm phải chăng là đúng tại vì tâm thì nó mới biết mà biết mà mà mà biết là tâm phải trang thì tâm biết tất cả các thứ luôn nghĩa là con nghĩ đó là con này là đúng <laughs> rồi hỏi xuống luôn dạ rồi giờ cho người cũ nè ra nguyên dân nói coi nói chặt là chết đó nha đương nhiên rồi đương <laughs> nhiên mà trả lời trật là chồng là, là thôi rồi tối nay cho quỳ nhan rồi thầy có ờ, huynh mỹ không biết huynh mỹ có thể trả lời được không dạ được huynh này ờ, giỏi lắm á chú không biết phải huynh mỹ không có chữ mỹ nên mà không biết phải Ừ. Ngày sư thiền trí núp rồi ở ờ, sư thiền trí đâu mất tiêu luôn rồi không thấy nữa <laughs> mời à, anh tâm tính đi à, tâm tính là tâm tính là nói đúng là nói đúng là phải tiêu rồi dạ con con nghĩ tâm là sự biết vậy câu này đúng vậy biết là tâm phải chăng câu này không đúng tại vì ví dụ như mình biết một cái người đó tên gì hình dáng gì cái đó nó thuộc về chế định rồi chứ ờ, tục đế rồi chứ nó nó nó không phải là mình nói biết là tâm vậy câu này là sai yeah. Dạ rồi cũng trật luôn <laughs> dạ là... cho con, cho con xin trả lời lại được không thầy rồi rồi <laughs> dạ thì ờ, con tâm là sự biết vậy biết là tâm phải chăng thì con nghĩ là hai câu đều đúng hết thầy ơi tại vì tâm là sự biết cảnh thì hả ờ, biết biết ờ, tâm là là biết cảnh thì cái biết đó nó nó cũng gọi là tâm luôn thầy ừ. cũng chưa rõ ràng chưa chưa chưa hoàn chỉnh An Nguyên mời An Nguyên đây mời Tina Thành dạ yeah. Dạ, Tina An Nguyên về dạ, An Nguyên nói trước đi <laughs> dạ thưa thầy à, tâm là sự biết vậy biết là tâm phải chăng dạ, thưa không phải tại vì à, à, biết thì tâm tâm sở cũng biết luôn tâm và tâm sở xà thứ xà thứ hay quá vậy ta tâm viên hay ai viên giỏi quá tâm sở nó cũng biết vậy thôi phải tâm không đâu cái gì nên tâm biết cũng phải mà tâm sở biết cũng là phải à, tâm sở cũng biết tâm tâm sở đồng sanh mà tâm là sự biết đúng tâm sở cũng biết thành ra tâm không phải mình nói biết không mà tâm sở cũng biết luôn ha xà thứ ai viên ha 10 điểm 10 điểm cái hàng dài rồi nói <laughs> dạ, đúng như vậy dạ, không dạ vô có thầy dài cái rồi câu số 1 rồi nãy giờ ha câu số 2 cái gì vậy bỏ trận trận rồi trận rồi <laughs> biết cũng là tâm chứ tâm là tâm sợ cũng biết mà biết cũng là tâm thầy cái câu này sao ví dụ như bây giờ tâm sở tính nó, đi với cái tâm đi là cái sự tin tin tưởng rồi như vậy sao nó là biết thầy sẵn biết tâm biết tâm sở nó biết <laughs> đồng sanh tâm tâm sở là nó biết cảnh hết đâu tâm sở là sao không biết cảnh được cái tâm sở tính này sao thầy tính thì nó biết nó biết cái cảnh để nó có cái niềm tin trong cái cảnh đó nhưng đâu có đối tượng đó <laughs> nãy thầy hỏi cái câu một đó thầy con xin hỏi này à, khi mà thầy nói tâm này không phải tâm nó mới gồm mà tâm vương với là tâm sở hay là này là chỉ là tâm thôi nó, nó là bên tâm vương hả thầy tâm là sự biết là nói về, về cái tâm đó là cái tâm là à. nó là sự biết với cảnh này với cảnh kia đó với cảnh dục giới cảnh sắc giới cảnh vô sắc giới niết bàn gì đó là tâm là biết hết tâm là sự biết rồi cái biết là tâm thì biết là tâm này nói rộng hơn nữa tâm sở cũng biết luôn tâm cũng biết mà tâm sở cũng biết đó, cho nên nó ừ. rộng hơn là cái cái, cái câu đầu ừ, rồi, dạ, rồi câu số 2 câu số 2 ghi nha khi tâm tham sanh khởi khi, khi tâm tham sanh khởi đồng thời có si lâm xanh khởi có si lâm đồng xanh phải chăng đồng xanh gì thầy phải chăng rồi câu này dễ ủi ai đâu rồi mời cô tịnh như dạ cô kính à, đảnh lễ thầy kinh tôi chuyển ký thầy thông từ và các ờ, cô tư nữ và các bạn học sinh lớp và tôi xin trả lời à, khi tâm tham sanh khởi đồng thời có si tâm đồng sanh phải chăng thì con nói đây là đồng thời có tâm sở si đồng sanh chắc chưa dạ chắc chắc ha xà thử <laughs> xà nó hay quá là 10 điểm <laughs> tâm sở si nha chứ không phải si tâm nha đồng thời có tâm sở si có tâm sở si đồng sanh chứ có si tâm là đặc ha vậy câu đáp án là sao thầy có tâm sở si chứ không có không có tâm si có tâm sở si tâm sở si tâm sở à, tâm sở si yeah. Dạ. không có tâm si đồng sanh trà thứ rồi là như lấy 10 điểm ngon lành ha câu số 3 sự ganh tị si phẩy nha có tâm sở si phẩy phẩy dạ dạ sa thú sự ganh tị có mặt sự ganh tị có mặt thì tham sân có mặt phải chăng sự ganh không có chị hát chứ ơi không có nhát chữ mặt chữ T chứ không phải chữ C <laughs> ở mình Mỹ lâu quá quên ra rồi thì tham sân thầy ơi sư đây. huynh à, thiện tâm không phải người việt đâu thầy sư huynh vậy là giỏi lắm rồi đó thầy dạ. <laughs> tham sân có mặt phải chăng <laughs> có khi nó hơi ganh tị lên thì có do tham sân nó nó, nó sanh như vậy là về có đúng không sự ganh tị có mặt thì tham sân sanh phải rằng ai lên ai tình nguyện lên lấy 10 điểm <laughs> Rồi, mời cô Khánh Hân. Dạ thưa thầy, con nghĩ là sự ganh tị có mặt thì tham sân phải chăng? Có thì có mặt tham sân. Thì tham dạ, sân có đúng. mặt phải chăng? Thiếu gì có dạ, mặt Thưa, dạ con con nghĩ là câu này là đúng. Dạ khi mà sự ganh tị có mặt thì mấy cái cái uh, tật uh, um, xấu kia đều có mặt hết xong <laughs> này thì có nguyên chùm luôn <laughs> tiêu tùng con trả lời thầy con trả lời gỡ thầy à, gì là Rồi. phật con <laughs> sẽ sang con sẽ sang à, tâm tính cho cô trả lời câu này nha tâm tính dạ dạ dạ con nhường cho cô nha dạ xua xua à, dạ dạ thưa thầy con nghĩ là sự ganh tị có mặt um, thì tâm sở tham có mặt uh, tâm sân thì đôi lúc có hoặc là không có đôi lúc không có cái tâm sân mà có cái tâm sở tham dạ thưa con à, nói gì mà không biết có đúng hay không rồi, con bổ sung <laughs> luôn. không bổ sung rồi trước luôn không dạ. con bổ sung rồi sự dạ. ganh tị sự ganh tị có mặt thì sân si có mặt thì tâm sự <laughs> thì sự, sự thì là thì nó nó nó nó có mặt thì lúc đó là có uh, có tâm sở si có có mặt yeah. Dạ, thì có đúng rồi nó là tâm sân canh tị là sân nổi lên thì nó phải có tâm sở si lòng sân <laughs> nói chưa lòng nói cho rõ ràng nói lung tung quá dạ con, con con xin bổ ai, sung ai, được ai, bổ sung hả? ai bổ sung thì có mặt thì sân Si có mặt dạ con xin con, con, con xin bổ sung thầy rồi mời mời dạ uh, sự ganh tị ganh tị thì là nó nó là uh, uh, thuộc về tâm sở uh, tật uh, tật uh, tật là đố kỹ uh, thì nó ở trong cái uh, cái cái phần đó là uh, sân phần, sân phần. ở trong sân phần thì uh, rồi xong rồi uh, còn uh, nó trong sân phần như vậy là nó thuộc về uh, tâm tâm tâm sở sân tâm sở sân còn uh, còn về về và có thêm cái cái si phần nữa tại vì si phần là nó nó sẽ có mặt trong uh, tất cả 12 tâm bất thiện cho nên như vậy mà khi khi sự danh tị có mặt thì là à, tâm sở tập và tâm ờ, và và cái ờ, tâm sở si là có mặt à cái gì vậy nói lại nói lại nói lộn rồi dạ sự ganh tị có mặt thì là uh, là bây giờ là... câu hỏi nè câu hỏi nói là sự ganh tị có mặt thì tham sân có mặt phải chăng trả lời cho câu hỏi dạ không không phải mà là uh, uh, nhân sân tâm sở sân với tâm sở si có mặt Dạ thưa thầy con xin có ý kiến thầy theo ý con thì sự danh tị có mặt thì tăng tâm tham có mặt. <laughs> thầy, thầy, cho con bổ sung cho thầy. <laughs> Rồi bổ sung. <laughs> Dạ, dạ. cái ờ, cái cái sự mà ganh tị là tâm sân nó khởi sanh, à, tâm tâm sân nó, nó, nó, nó khởi sanh thì đương nhiên là cái trong này là có cái ông tâm tham với ông ờ, tham được cái một cái việc gì đó tham á thì thì thì ờ, thì có tâm tham là đương nhiên rồi nhưng mà khi mà tham cái việc đó mà không thành này mình trở thành sân á thầy thì ờ, cái ông ông, ông <laughs> sân nào cỡ săn là, là, hai cái cái ông tham ông sân này ông, ông, ông sanh ra liền kề <laughs> dạ, dạ, thầy xin có ý dạ. kiến lại thầy sự ganh tị có mặt thì tâm sân có mặt phải chăng thì giờ mình trở lại là sự ganh tị có mặt thì tâm sân có mặt phải không thì mình phải chăng thì mình nói phải Đấy, thì vậy đúng thôi, rồi. đúng rồi, nói xa thú. <laughs> Đơn giản người ta nói lung tung vậy trời. anh <laughs> tỷ có mặt thì sự tâm sơ tật nó có mặt đâu tâm tâm sân thôi nhưng nó có mặt tâm tham đâu có đâu có quơ đũa nguyên đám rồi chết luôn <laughs> bỏ cái thao ra sự anh tỷ có mặt chỉ có mặt phải để ờ, không phải chứ sao để trả lời phải là là là là là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, không phải ông ông chủ sĩ này không <laughs> anh phải đi để là chỉ có tâm khổ sân có mặt thôi chỉ có tâm sự ganh tị chỉ có mặt trong tâm sân thôi ừ. không có tham Được chưa? Rồi câu số 3. Ý câu số 4 nha. Bụng xỉn keo kiệt sanh khởi khi nào? Bụng gọi bỏ dê, bỏ dê, bỏ bỏ dê. Dấu hỏi luôn, cái là cái lại đi. Bụng xỉn keo kiệt sanh khởi khi nào thì tà kiến sanh khởi cùng khi đó phải chăng rồi câu này dễ ơi ha dạ không phải không phải tại bụng xỉn keo kiệt á, thì nó thuộc về tâm sân mà tâm sân Lại. thì nó nó không có tà kiến tà kiến thuộc bên tham nha yeah. Rồi, xà thứ xà thứ giỏi quá mà hai cái không liên quan gì đâu cho Nguyễn ngồi dưới một xí, xí chết chết lên <laughs> rồi câu chó nha rồi đó à, cái buồn xịn này buồn xịn keo kiệt lần đâu phải tâm à, tâm sân đâu hả nó nó, tâm sẽ lận ờ, thầy nó sẽ lận mà nó làm xanh trong à, trong sân à, đúng hơn là nó tâm tham chứ sân sân không phải tham khó chịu nó kêu kiệt tâm khó chịu tâm tu sĩ sửa kiệt là tâm sở dạ. sân thưa thầy tâm sở lận tâm sở lận tâm sở lận dạ, dạ tâm sơ lận thuộc sân phận dạ thưa thầy tự vì người ta nghĩ là khi mà mình không có cho ra là mình keo á thầy thì cho dạ, ra cái tâm mình nó khó chịu tâm mình nó, nó, nó, dạ, nó ta nghĩ vậy. bức xúc mình tham tiền thì mới là tham còn mình không muốn à, cho còn mình không cho là sao <laughs> là khó chịu trạng thái tâm nó hơi bị giống như là vì à, bụng xỉn keo kiệt là tâm sở lận trong à, trong sân trong à, trong tâm à, sở sân á chú à, trong tâm sân trong năm mấy này chắc bởi chưa học tới chắc có mấy người học rồi biết không học hơi khó biết chứ rồi câu số 5 câu chót nha câu chót à. khi có ba pháp hội tụ khi có ba pháp hội tụ ở mặt căn cảnh thức thì thọ sanh phải chăng phải thầy nói rồi thọ sanh thọ sanh thọ sanh chứ không phải thọ căn thọ sanh phải chăng rồi mời cái câu này ờ, ai đáp đây À, dạ, súc sanh thầy súc sanh trong phải súc sanh gì ta chưa nói là cái tội lỗi vậy vậy vậy đúng <laughs> dạ, không vậy súc sanh dạ, căn cảnh thức thì cảnh súc sanh chứ không phải thọ để để để cho con kim cúc nói gì đó rồi cúc nói gì đó dạ con nói cũng giống như là là con nói là có căn có cảnh có thức thì có súc sanh thôi thầy súc sanh là là, là là là chó mèo gà hả không phải phải súc sanh khởi súc sanh khởi là thọ hỷ nha là thọ là à, sanh khởi chứ không phải là súc nó đã súc rồi dạ Súc chướng Súc chướng rồi mới sanh thọ sao xúc chướng súc sanh khởi súc sanh khởi Súc rồi mới có thọ dạ thưa thầy con xin có ý kiến là khi có ba pháp hội tụ căn thì thọ sanh phải chăng dạ thưa phải <laughs> rồi còn ai nữa không ai ai con này không có dễ vậy dạ thưa thầy cho con đáp dạ rồi, khi mời, có, mời. còn dạ khi có ba pháp hội tụ căn cảnh thức thì thọ sanh phải chăng dạ thưa không căn à, căn à, căn cảnh thức thì có xúc chứ không phải là thọ. rồi Đấy. rồi xả thú còn ai nữa không ờ, sư thiện trí giải dùm câu này cho nó sâu sắc giúp cho bà con học ờ, sư thiện trí rồi dạ yeah, Phật <laughs> câu này cũng khó cũng uh, Dạ, khi mà có ba pháp pháp hội tụ khi mà có căn có cảnh và có thức đó thì à, là nó một cái um, nó sẽ nó sẽ sanh ra uh, cái nó sẽ đánh động vào cái uh, cái um, um, phá quan gá thì lúc đó đó có tâm nó mới cái tâm nó mới sanh ra thì sanh cái tâm sanh ra rồi thì <laughs> rồi lúc đó là chưa có cái thọ gì hết á suy nghĩ là như vậy không biết không biết là phải dạ dạ xa tứ sư rồi còn ai nữa không ai muốn lên đó, giúp giải luôn cho nó, nó, nó, nó rộng luôn Đức Minh à, thưa thầy con thấy cái sự mà có đủ ba cái pháp hội tụ gồm có là uh, tâm cảnh với vật à, của tâm căng, cảnh căng, căng, căng, à, căng căng con dùng cái từ nào không căng cảnh với thức á, thì ờ, họ nó chưa sanh mà nó xúc nó sanh ra sở hữu xúc nó sanh mà sở hữu xúc cái trạng thái của nó là là đụng ờ, trạng thái là, là, là đụng rồi nó, nó chức năng của nó là tiếp xúc thành tựu của nó là tâm cảnh với căn thì nó lại duyên cho cái thọ bắt đầu là bắt đầu là duyên cho thọ chứ còn à, chưa phải là thọ ý con là vậy thầy thấy à, đúng thì thầy chỉ mà sai thì thầy la dạ con cảm ơn thầy <laughs> rồi sao thứ rồi bây giờ còn ai kêu lên để cho nó vui vui chứ ha thưa con có suy nghĩ như thế này thầy rồi mời mời mời à, bậc la hán thì có căn căn có thức nhưng mà không có thọ chỉ con người mới có thọ thành ra câu này cũng không không đúng con nghĩ như vậy này, <laughs> cái này nghĩ, là ờ, không có thọ <laughs> siêu, sao luôn <laughs> hỏi tại sao hỏi tại sao không có thọ ý kiến hay lắm học hỏi là quý vị nhiều cái hay lắm dạ con ý kiến thầy ơi rồi mời con dạ thưa thưa thầy thì uh, khi có ba pháp hội tụ căn cảnh thức thì thọ sanh phải chăng thấy cái này là không đúng vì ờ, xúc nó là sự gặp gỡ uh, giữa căn cảnh thức cho nên cái xúc nó phải phát sanh còn trong khi thọ thì nó sanh ra khi cảm nhận đối tượng qua lục căn mới gọi là thọ thì con thấy ba cái pháp này hội tụ thì đó là cái xúc thưa thầy à, xúc xà thứ rồi nãy giờ ai ai nói xúc vô tay lên coi ai nói xúc vô tay xúc hết phải không đúng xà thử xà thử là đúng hai xúc ha nhưng mà giờ xúc có mấy loại xúc thì căn cảnh thích ờ, xúc chạm thì có mấy loại xúc có sáu loại thì lý cho sáu loại dạ giải luôn sư tại sao sáu loại sư vậy thì nhãn xúc nghĩ không sư thầy nhãn xúc nghĩ xúc thì có... dạ có à, bởi vì mình có à, ngũ căn là à, mắt tai mũi lưỡi thân và một cái ý thức nữa một cái cái ý nữa thành ra khi mà cái có ba cái căn cảnh Ồ, ba cái căn cảnh này sinh ra thì à, cái cọ nó à, sẽ sinh ra từ sáu cái à, cái căn đó dạ yeah. rồi xà thú lần trí là có sáu sáu xúc ha à, Yeah. Dạ. căn cảnh thức ha bây giờ lấy một cái một cái căn bây giờ thí dụ căn là con là con mắt đi con mắt hay là lỗ tai được lấy một cái vẽ ăn cái gì ra coi là mũi thì là mũi nữa là tai là mũi mắt chịu này không dễ gì á dễ, một trong ờ, năm căn á dễ được không dạ được thầy đại con một cái Con đang tìm cái whiteboard <laughs> con mắt này dễ nhất đó anh dễ hình cái elip á dạ. cái vòng tròn à, dễ dạ, hình mấy hình mấy mé con mắt rồi đó dễ dạ. điệu điệu mắt chốt chớp rồi đó anh mở cái app để dễ <laughs> rồi dễ dạ. cái đây dễ à, ăn mắt đi dễ ăn mắt đi cho dễ dễ chút để một con thôi <laughs> để một mắt thôi ảnh tưởng là thầy cần vẽ ninja đó thầy <laughs> <laughs> được chưa à, rồi. rồi con mắt ha mắt quá quý vị cho nó quay vòng vòng vòng dưới <laughs> rồi con mắt này có phải là căng không có phải là là, là, là nhãn căng không là nhãn căng thế này rồi ngồi xuống luôn hai phải thầy ờ, nhãn căng là là cái thần kinh nhãn mới đúng à, vậy sao lại mắt là nhãn căng nhãn vật không thầy thần kinh nhãn nó là cái tinh nhãn là thần kinh nhãn là là mới là căng là nhãn căng đúng không đó là cái thần kinh nhãn chứ không phải con mắt à nha nó <laughs> là cái chút chiếu ra trong con mắt mình đó. đó là cái tinh nhãn đó, nó chút xíu ra chấm cái trắng trắng xíu này cho nó thấy cái này chấm ngay giữa mắt chút xíu này À. chấm lượng chấm phải... lượng chấm cái ngay giữa không được chấm ngay giữa cái điểm trắng cái được khi con mắt mình thấy được cái cái cái nhãn căn ở trong đó mình mới thấy được còn cái mũi nhị căn thì mình thấy ở đâu <laughs> rồi có cái cháu nào đó linh linh động liền rồi vẽ tô phở cái ờ, bên và vỡ bên ngoài này thầy không vẽ cái hoa thầy vẽ tôi phở thầy phở hấp dẫn hơn thầy ơi khó vẽ quá bưng dễ vô được không thầy ờ, tròn tròn kéo xuống ra to thấy ờ. cho ờ. khói lên dạ. cái hình tô phở trên Google insert picture trong đó nhanh không <laughs> thôi được rồi vậy đi kệ nó cái lẩu đây nữa cái lẩu đó chấm chấm bồ quá <laughs> rồi rồi đại gái đi ha rồi à, phía trên đây phía trên thì à, vẽ cái tâm tâm cái tâm ở trên trên cao trên phía trên trên vẽ trái tim được ha giờ thế đại là thế như cái tâm ha ở trên ở trên ở trên cao giờ đừng vẽ ngay cái hình đó vẽ phía trên trên đầu á À, nó nói đó, vẽ gì cái hình trái tim hình gì cũng được thấy đại diện cho cái tâm đường tròn cũng được đó à, rồi vòng tròn đi rồi rồi giờ kéo cái mũi tên từ vòng tròn đụng vô cái cái cái cái, cái con con mắt thầy ơi vòng tròn là cục kẹo hả thầy <laughs> là cái tâm là, là, là tâm nhãn tức là cái thức á, thức nhãn thức á, ờ, à, nhãn thức nè à, đụng vô mắt đụng vô mắt á đụng vô mắt á cái mũi tên đụng vô mắt là đụng vô tô phở hả thầy <laughs> lâu rồi ờ, ờ, chuyên gia là lâu quá à. lấy cái mũi tên qua cũng được hả bạn được hả à, người ta dồi để rồi rồi đụng vô mắt á đụng vô cái tròng trắng luôn á rồi bên này cái cái tao phở chĩa lên đụng vô cái cái tròng trắng luôn rồi <laughs> <laughs> rồi bây giờ qua cái cái mình căn cảnh thức đủ không đủ không có gì không căn cảnh thức đủ không bây giờ có bao nhiêu xúc hai hả thầy sao <laughs> có ai nói được không ai nói phân tích được cái chỗ này không khi à, khi con mắt à, à, xúc với cảnh tô phở như vậy nó có một xúc ở đấy thôi nó sinh ra thức rồi à, thầy thông từ có một xúc rồi còn ai nữa không dạ con nghĩ phải có thêm cái uh, ánh sáng mới mới mới uh, mới thấy được ạ à. không cái đó không không không nói dạ. tới cái đó cái đó là những cái điều kiện khác rồi giờ tao nói ờ. hai này nè hai cái là cái cái cái, cái cảnh là với căn dạ. với thức nè ba này ba này nó hội tụ vô để mà thì giờ có bao nhiêu xúc dạ, dạ thưa thầy có một xúc một xúc mà một xúc rồi dạ. còn ai nếu mà trường hợp mà mà tình trạng thực tế nó thì tới hai sức bằng đó là thấy tô phở nó ngon quá là bắt đầu cái cái vị cái gì đâu cái này suy diễn này diễn xuất <laughs> mới thấy thôi chứ biết ngon hay không mà ngon không <laughs> à dễ lỗ mũi lên miệng rồi lên cho vui vui chứ có lỗ mũi rồi có cái miệng <laughs> À, à, mũi <laughs> ngửi mùi không quá. yeah. À. Dạ. Úp. cái miệng thay hành chảy nước miếng <laughs> còn hai nữa không rồi ý kiến gì không hai xúc này. chất quả gì đâu nói phải giải thích cho mình mình nói phải giải thích rõ ràng dạ, thầy thầy thầy nói là con mắt nhìn thấy cái cái tô phở hả ừ, thầy ừ, thì đó cái hình đó căng cảnh thức ba cái đó căng là là là là là, là, là hình kim nhãn nè nhãn căng nè cảnh là tô phở nè thức là cái tâm tâm à, nhãn thức à, thì ba này vô à, đụng vô cái này có bao nhiêu xúc bắt đầu thì có cái nhãn xúc rồi nhưng mà chút nữa có thể cái hình ảnh vô cái cái tô cái đầu mình nó, thì nó thành thêm cái cái ý xúc hay pháp xúc gì đó nữa đúng không thầy không ừ, tính gì xa chứ, chưa chưa có hình ảnh trong đầu con giữ hoài chưa, không? mới nói cái chỗ đụng với nó chị chỉ có nhãn xúc thôi thầy đâu có gì nhãn xúc là rồi ngồi xuống luôn <laughs> dạ thưa thầy còn tỷ thức nữa thầy à, à chưa rồi à. chưa nó nói gì nó một, một cái này thôi nó lấy một con mắt ví dụ thôi dạ. vậy là cái này có ý xúc nữa nhàn xúc với ý xúc <laughs> chưa chưa, à, thấy em tê giơ tay kìa, gọi em tê rồi em luôn ai tiếp ai tiếp lại lên đang ờ, tranh thủ lẹ cái gì, thầy giảng luôn đi thầy giảng luôn cũng gì không dạ, cho một người đó là một người đó là ai là thầy ơi người con đó. nói luôn thầy rồi có thêm cái ý xúc của thầy ơi rồi đặt rồi ngồi xuống luôn rồi mô phật à, suy nghĩ là có hai là một cái là nhãn xúc và một cái nữa là cái ờ, thân xúc tại vì ờ, cái nhãn này nó cũng ờ, có cái thần kinh thân ở trong đó dạ à, Dạ, xa tứ sự thiện trí dạ. cũng cũng cũng như gần chính xác ha quý vị bây giờ cái thần kinh nhãn là là, là, là danh hay sắc cái gì nó là sắc thần kinh nhãn là sắc sắc là thần kinh nhãn đúng chưa rồi tô phở là danh hay sắc sắc là sắc luôn rồi ờ, tô phở đụng vô thần kinh nhãn thì kêu là gì là cảnh thầy phải có ý là mấy nhận thắng được hết được thầy ừ Đúng. là tao đang nói cái này thôi đừng nói <laughs> gì sao là, là, là sắc gì cảm xúc hả thầy là xác sốt chứ tăng số hai cảm sắc đụng nhau kia xác sốt xác sốt xác sốt xác sốt luận xác pháp mà sắc hai cái đụng nhau xúc chữ x ngoài chữ s xác sốt rồi cái thần kinh cái tâm nhãn thức đụng vô cái thần kinh nhãn thì nó phát sinh hai cái này đụng vô nó phát sinh cái cái, cái thần kinh nhãn này nè nó phát sinh cái nhãn thức này nè thì nhãn thức này là kêu là gì có cái gì có nhãn xúc hả thầy cái gì có nhãn xúc tiếng này là gọi là danh xúc danh xúc nhãn xúc nhãn xúc gọi là danh xúc cái ý thức tâm xanh lên là thấy cái gì thầy ý thức là xa lắm rồi cái đó còn xa lắm người ta mới nói cái chỗ này thôi <laughs> nó đi đâu cho thì như vậy chỉ có cái nhìn này đó, một cái nhìn đó thôi là có hai xúc một là sắc xúc hai là danh xúc hay là nhãn xúc rồi có hai cái dạ. đúng chưa à, chỗ mày ở chỗ xác xúc này ha cái gì thật <laughs> rối chỗ ông xác xúc này <laughs> xúc này ờ, không không ngờ không nghĩ ra được ha không ngờ ha <laughs> dạ, dạ, đúng xác xúc dạ, không có xác xúc này sao xanh nhãn xúc được Hai chứ cái góc này góc này hay, hay quá như vậy là cái sắc này là nó thuộc cạnh thôi chứ à, nó nó đụng vô thành kim nhãn hai cái sắc hai cái sắc đụng nhau thôi à, vậy đây không vậy lại kia là, à. là sắc hai sắc nó xúc nhau rồi sắc xúc rồi nó phát sinh nhãn xúc long tâm nhận thức nó có tâm sở xúc nó, nó, nó xúc chạm vào cảnh nữa thì là nhãn xúc à, thì vậy nó có hai được hai xúc rồi xúc nó mới duyên cho thọ chứ, à, chứ không phải là thọ nó sanh liền xúc duyên cho thọ tức là thọ với sẽ xúc có mặt thì thọ có mặt xúc thọ lòng sanh rồi ha rồi xong giờ có lối vui cho quan hỷ không rồi giờ cho đọc bài đi ờ, ờ, chủ sĩ ơi rồi mời quý vị mời quý vị đọc Pali nha để con xin đọc trước cho thầy ông xin à, mời sư thiện trí đọc trước chú dạ dạ xong hỏi xong hỏi dạ con xin mời sư thiện trí dạ mô phật nha sư dạ, xin phép đọc <clears throat> Panyati pháp tục đế pháp chế định nama Panyati sáu danh chế định Vichá Maná Panyati danh chân chế định a Avicca mana panyati phi anh chân chế định vicha manena avicha mana panyati danh chân phi danh chân chế định a avicha manena vicha mana panyati phi danh chân danh chân chế định vicha manena vicha mana panyati danh chân danh chân chế định a avicha manena a quỳ xá mà ná panyati phi danh chân phi danh chân chế định atha panyati bảy nghĩa chế định santa santana panyati hình thức chế định samuha panyati hiệp thành chế định satta panyati chúng sanh chế định disapanyati phương hướng chế định Kalapanyati thời gian chế định Akasa Panyati hư không chế định kéo lên uh, ờ, thiện tâm Nimitta Panyati hình tướng chế định Dạ mô Phật sư đọc xong Dạ, dạ thú xin mời thầy thông từ chút dạ. dạ con xin mời thầy thông từ mời cô Diệu Bảo đi dạ vậy con ờ, xin đọc ạ à. nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô Sang tha giá dạ con kính đảnh thể sư thiện trí con kính đảnh lễ thầy thông từ xin kính lễ thầy kinh con xin đọc bài nha má Ban nhá tí sáu danh chế định quýt trá na má Ban nhá tí danh chương chế định Avicca mana tí phi danh chương chế định. Vicca ná avicca mana tí. danh chương phi danh chương chế định. Avicca ná vicca mana tí. phi danh chương danh chương chế định. Vicca ná vicca mana tí. danh chương danh chương chế định. Avicca mane ná á quýt chá ma ná banh nháp tí phi danh chơn phi danh chơn chế định dạ xin mời chú ờ, đẩy lên dùm ác tá banh nháp tí bảy nghĩa chế định santa ná banh nháp tí hình thức chế định xá mô há banh nhát tí hiệp thần chế định xá tá banh nhát tí chúng sanh chế định Dissa banh nhát tí phương hướng chế định Kala lá banh nhát tí thời gian chế định Akasa ca banh nhát tí hư không chế định tá banh nhát tí hình thức chế định dạ thưa thầy con đọc bài xong xin mời vị kế tiếp dạ con mời thầy thông từ <laughs> tại à, một phần nam Ama pa nha tí sáu danh chân chế định quy chá tí danh chân chế định a quy chá tí danh chân chế định quy chá manena a quy chá tí danh chân phi danh chân chế định a quy chá manena a quy chá tí phi danh chân chân chân chế định vicha manena vicha manapanyati danh chân danh chân chế định a manena avicha à, manapanyati phi danh chân phi danh chân chế định athapanyati bại nghĩa chế định à, santana panyati hình thức chế định Samuha Panyati hiệp thành chế định Sata Panyati chúng sanh chế định à, Ditsa Panyati phương hướng chế định Kala Panyati thời gian chế định Akasa Panyati hư không chế định Nimitha Panyati hình tướng chế định Nhà Mô Phật Dạ, yeah, xà thú xà thú À, con mời uh, à, cô Khánh Hưng ạ. Dạ, Hình như cái phần cái phần sau là cái chữ áp tá là trật rồi phải không thầy à, thầy à, Milanda à, chữ áp tá là 8 nghĩa chế định à, còn cái chữ sát tá mới là 7 chứ thầy phải không rồi thưa sư chữ Atta có nghĩa là tám chữ dạ, sát Atta là 8 dạ sát tám mới là bảy thưa thầy dạ, thưa sư dạ dạ thầy miêu rồi thầy thầy kinh miêu rồi sửa lại là sát dạ. tá nguyên như ờ, dạ con dạ. sửa này được uh, sư dạ. để để nguyên như sửa lại trong cái ờ, cuốn sách nguyên như ok dạ yeah. Dạ. à. dạ hình không. như cái chữ đó không có phải là bảy thưa sư cái chữ tá Attaban Nhá Tí con con con nhớ là ở ở ở trong cái bản niêu nó cũng ghi như vậy cái nguyên một cái chữ đó là nghĩa chế định chứ nó không có nghĩa là áp tá hay là sát tá nó không phải là con số sư ờ, nhưng mà bên kia mình chữ Việt Nam mình là bảy bảy nghĩa chế định phải không ờ, ở trong con đang cầm cái bản niêu chính nè nó cũng ghi là áp tá ban nhắc tí nó chỉ có nghĩa là danh chế định với nghĩa chế định thôi chứ nó không có cái nghĩa là số 7 cái cái tiếng Bali á sư. Được Ok. Để để để để cho con coi lại coi cái chữ Nam Á đó là danh mà tự vì hình như là trong cái cuốn của ngài con cũng thấy cái chữ ách ách tá như vậy luôn trong của ngài giác chánh đó con nhớ hồi xưa tụi con dò để con coi lại nha thưa sư dạ dạ không phải chữ ách tá có nghĩa là nghĩa đó chứ không phải là số 7 à. Ừ dạ cái con nhất tí đó có nghĩa là chế định cái chữ đó là chế định còn cái chữ ách thá là nghĩa còn cái nam á là danh yeah, yeah. Yeah. dạ con xin đọc dạ con kính chào quý thầy dạ con là con xin đọc à, Nama Panyati sáu danh chế định vicha mana panyati danh chân danh chân chế định avicca mana panyati danh phi danh chân chế định vicha mana ne avicca mana panyati danh chân phi danh chân chế định avicca mana ne vicha mana panyati phi danh chân phi danh chân danh chân chế định vậy, Viya manina Viya mana panyati danh chân danh chân chế định mana ne avijamana panyati phi danh chân phi danh chân chế định atta panyati bảy chế bảy nghĩa chế định Santana Panyati hình thức chế định Samuha Panyati hiện thành chế định Sata Panyati chứng sanh chế định Disa Panyati phương hướng chế định Kala Panyati thời gian chế định Akasa Panyati hư không chế định michit pata michit mit ni nimitta panyati hình tướng chế định con xin hết dạ con con xin đọc tiếp theo con kính định lễ bà ngôi tâm bảo kính định lễ sư và dạ, kính chào thầy kiên kính chào cao lớp xin đọc bài nam má tí sáu danh chế định quýt trá na má bành nhá tí danh chương chế định á quýt trá na má bành nhá tí phi danh chương chế định ừ. Dạ con xin đọc ạ. Nam Á Ban Nhất Tý, sáu danh chế định. quyết Trá, Ma Ná Ban Nhất Tý, dân chân chế định á vít xá ma pan nhất tí phi dân chân chế định vít xá ma nê ná á xá ma pan nhất tí danh chân phi dân chân chế định á vít xá ma nê xá ma pan nhất tí phi dân chân dân chân chế định vít xá ma nê ná vít xá ma pan nhất tí danh chân dân chân chế định avicca manena avicca mana panyati phi danh chân phi danh chân chế định ác thá panyati bảy nghĩa chế định samtana panyati hình thức chế định xá muốn ha panyati hiệp thành chế định sát tá panyati chúng sanh chế định disa xa panyati phương hướng chế định kala lá panyati thời gian chế định akasa panyati hư không chế định Ni Mít Tá Ban Nhất panyati hình tướng chế định và dạ, thưa thầy cũng đã đọc xong Rồi dạ, xin mời vị kế tiếp ạ dạ, xa thú xa thú để dạ, con mời uh, sư thanh tâm uh, sư thanh tâm có mở mic uh, đọc bài chung với tụi con không Yeah. À, vậy con mời ờ, cô Helena. Dạ, con xin đảnh lễ thầy kinh, con xin đảnh lễ quý chư tôn đức và quý cô tu nữ. Dạ, thưa con xin đọc. Nama Tý sáu danh chế định. Quý cha mà ná Tý danh chơn chế định. Áo quý cha mà ná Tý phi danh chơn chế định quý chá mà nề ná áo quý chá mà ná bành nhá tí danh chơn phi danh chơn chế định áo quý chá mà nề ná quý chá mà ná bành nhá tí phi danh chơn danh chơn chế định quý chá mà nề ná quý chá mà ná bành nhá tí danh chơn danh chơn chế định áo quý chá mà nề ná avicca mà ná bành nhá tí phi danh chơn phi danh chơn chế định atha bàn athi atha bàn nhá tí bảy nghĩa chế định santa ná bàn nhá tí hành thức chế định Sammo há ban nhá tí hiệp thành chế định sát tá ban nhá tí chúng sanh chế định Disapanyati phương hướng chế định kala Kalapanyati thời gian chế định akasa Akasapanyati hư không chế định Nimitta Banyati hình tướng chế định Dạ con đã đọc xong và dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ Rồi xa thứ à, còn ai đọc không không đọc thì mình vô luôn bài ha Dạ yeah. Để con mở sách ra hả thầy? Thôi dạ, khỏi khỏi. hỏi, hỏi, hỏi. thăm à, hình thức với lại à, hình tướng nó khác nhau như thế nào? Khác chứ, khác chứ, khác sao? Từ từ, từ từ. Rồi bây giờ na mới bên nhá tí là danh chế định. Danh chế định nó có 6, à, ghi cái số 6 ngày đầu này. Danh chế định có 6, phải ghi vậy sửa đâu được hả thôi được rồi rồi bây giờ nó có ờ, sáu vấn đề ha sáu cái, cái, cái cách mà nó nói về cái danh chế định danh là danh từ chế định là đặt để ra chế đặt định đặt ra ha danh chế định là những cái danh từ chế đặt định đặt ra để nói lên một cái gì đó à, cho cho à, thông hiểu với nhau ha à, thì danh chế định này á, nó có hai cái vấn đề một là danh chân hay là phi danh chân là danh chân là những cái danh từ đặc để những cái gì nó nói lên những gì nó có thật nó nó nó, nó, nó hiện hữu thật sự à, được gọi là danh chân giới định có gì nắm được này chưa ví dụ như nói tâm tham là danh chân giới định ganh tị là danh chân giới định à, hôn trầm thị nguyên là danh chân giới định à, thì những cái danh từ nó nói lên những cái trạng thái tâm đó là được gọi là danh chân chế định hay là đất nước lửa gió là danh chân chế định ha rồi phi danh chân chế định phi là không ha danh chân là là danh từ chân thật ha phi danh chân là không có thật nó là danh từ mà đặt ra để mà nói không hiểu nhau trong cuộc đời ha ví dụ như nói rằng à, à an viên nguyên như hồng mai ờ, thì nói lên những chỉ nói là giờ lại biết là cái, cái người đó nhưng mà không có thật hoặc là chiếc xe cái nhà hay là bông hoa cây cối ruộng vườn vân vân thì đó những cái danh từ để nói lên những cái mà nó không có thực thể nó không có cái thực tính à, nó chỉ mượn cái từ để mà nói cho mình hiểu nhau thôi ví dụ mình nói đi xe hơi là nói là cái gì mình hiểu được cái đó là cái chiếc xe nó hình vậy vậy, vậy đó thì được gọi là xe hơi à chứ nó không phải là có thật rồi như vậy trong cái cái vấn đề nghĩa danh giới định đó, thì mình có được là sáu loại phân là sáu loại ha thứ nhất là danh chân giới định là những cái danh từ đặt để ra là có thật là có sự thật à, hiện hữu ra có thật có thực tính à, chẳng hạn như là tâm tâm sở ờ, sắc pháp rồi kia là thì gọi, gọi là danh chân giới định phi danh chân chế định như là nhà cửa tên người này kia vân vân là phi danh chân chế định rồi bây giờ hai cái này ta mới ráp vô nè danh chân phi danh chân chế định tức là một vế là có thật một vế là không có thật à, quý vị suy nghĩ nha một cái có thật và một cái không có thật là cái số 3 ha là danh chân phi danh chế định rồi cái thứ tư là phi danh chân danh chân chế định tức là cái không có thật và cái có thật ráp vô là cái cái mệnh đề trước là phi danh chân cái mệnh đề sau là danh chân rồi cái số 5 là danh chân danh chân là cả hai đều có thật hết à, cả hai đều là, là có phát thực tính nào danh chân phi, danh chân danh chân rồi phi danh chân phi danh chân là cả hai đều là là, là pháp không thật hết à, thì như vậy qua cái danh chế định này phân ra được làm sáu loại một hai bốn năm sáu rồi bây giờ à, mời quý vị lên ha lên ờ, cho thí dụ từng cái từng cái rồi giờ từ mỗi người phần là giờ ai lên cho thí dụ về cái thứ nhất rồi sau rồi đó người thứ hai người thứ ba thay viên nhau lên từ từ từ số ha một hai ba bốn năm sáu rồi ha rồi mời quý vị nha cho ai lên cho cho, cho cái đầu tiên rồi ờ, trúng thì tới người kế tiếp là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ năm sáu rồi mời sửa lại số luôn ờ, thiền tâm ơi gì hai trăm lẻ mấy rồi, rồi dữ quá <laughs> rồi, để copy đâu ra à, à mời thầy tâm ơi dạ mô phật thà à, nói cái đầu tiên ha dân trên chế định là, là trong cái giờ rồi là cái bàn là tên cái bàn là, là pháp không thực tính là chỉ là chỉ pháp chế định dạ một phật dạ chưa chưa phải như vậy thầy lộn lộn là lộn như này cái bàn là cái tên là danh chân danh chân danh chân là danh chân chứ không phải là viên chân này danh chân danh chân mà thì nói danh chân đó danh chân là đặt rồi nhưng mà thầy nói về đặt ra đặt ra đặt ra dạ cái tên, cái tên người tâm tham là danh chân quyết định tâm đi thầy tâm tâm, tâm này tâm kia nói tâm à, chân rồi ừ. nói lại nha <clears throat> nói lại quý vị nắm được cái nghĩa ha danh chân chế định tức là những cái danh từ đặt để ra chế định đặt để ra mà nó có thật nó có pháp thực tính nó có hiện hữu thật sự đàng hoàng nó có có thật thì được gọi là danh chân chế định còn cái phi danh chân chế định là cái danh từ đặt ra mà nó không có thật à, chẳng hạn như đó thầy thông từ thiện tâm hồng mai diệu bảo thì đó là những cái danh từ đặt ra mà nó đâu có thật đâu ờ, mình chỉ coi ví dụ như thầy thông từ chỉ đâu ra đâu là tóc lông lóng răng da thịt gân xương quá bộ đâu khó nào là thầy thông từ đó à, thì như vậy là phi danh chân chế định đó là nắm được hai cái này thì mấy cái dưới mình sẽ làm ra được không rồi thưa thầy nếp bàn có phải là danh chân chế định không thưa thầy đúng rồi niết bàn là danh chân chế định xà thú con tâm tâm sở à, phi danh chân chế định là thầy kim dạ con hay là cô huyền ờ, cô hồng mai là phi danh chân chế định à phi danh chân chế định rồi xả tấn à, nước là gì? thầy Hả? mình nói nước là danh chân chế định phải không thầy nói gì không nghe nước rõ lửa là danh chân chế định phải không thầy đúng rồi đất nước gió lửa là danh chân chế định sao dạ con xin cho ví dụ số 3 ạ à, danh Rồi. chân phi danh chân chế định à, ví dụ là tâm tham nổi lên ở hoa hoa là danh, danh tên cô gái hoa là gì là bông hoa hả dạ không hoa là tên ấy vậy là tâm tham nổi lên ở ờ, ở phương à thì cô phương tâm, tâm tâm tham là tâm tham là danh chân chế định phương là phi danh chân chế định rồi xa tới xa tới ha rồi ai muốn bắt cái nào là lên ờ, cho thí dụ <laughs> dạ thưa thầy cho con nói cái cái cái, ờ, cái à, số 4 là cái danh chân chế định danh là... số 4 là sao cái ờ, phần ở dưới số 4 cái câu số 4 đó thầy rồi số 4 là phi danh chân danh, phi danh chân chế định phi danh chân danh chân danh chân chế định có nghĩa là à, à, con có một cái tâm tham tức là phi danh chơn mà tâm tham là danh chơn chế định rồi xà bác xà giỏi quá rồi <laughs> tiếp tiếp làm cho nó ra hết này Cái số dạ. năm có ai nói số năm có ai nói chưa thầy? Chưa chưa. Số năm á là danh trơn mà danh trơn tức là ăn đầu cũng là là là chân ờ, chân đế có thiệt mà đằng sau cũng có thiệt luôn như vậy con ví dụ con nói là họ lạc vậy dạ, thọ là nên nó là thật mà lạc là cái cái cái cái cái cũng có thật luôn vậy dạ, đúng thầy thọ lạc gì <laughs> thọ là thọ thôi chứ thọ lạc cũng là thọ thôi chứ <laughs> <laughs> À, dạ ví dụ số 5 ờ, ví dụ số 5 như là uh, tâm tham thuộc 12 tâm bất thiện như vậy thì nó đều là tâm tham là danh chân chế định và tâm bất thiện cũng là danh chân chế định luôn đâu có nói 12 tâm bất thiện vô được gom bó vô thành thực đế rồi dạ, dạ con nói cho con tâm thiện có phải là cái đó không thầy tâm là tâm thiện và danh chân tâm thiện, dạ, tâm thiện hai cái đó là, là, là tâm, tâm thiện hoặc là sở hữu trí tệ hoặc là sắc tâm thiện quyền. là một tâm thiện là là là, là danh chân rồi gì nữa con con nói được không thầy thầy, thầy nhãn thức thầy nhãn thức nhãn thức nhãn như nhãn là cái ờ, cái cái cái căn đó cái sắc cái à, nhưng mà nhãn tâm. thức là là, là, là, là danh từ ghép mà đó là danh từ ghép là một à, tức là mình hai dạ Sao con nói được thầy rồi mời mời cô con ờ, đặng, dạ. con con con ờ, nói là tham ờ, dẫn đến ganh tị thì có phải đó là số 5 không xà thử là... xà thử đúng rồi đó tham là danh chân ganh dạ. tị cũng là danh chân luôn cũng là danh chân dạ à, đó xà thử thưa thầy con nói dạ, con nói Niết thầy bàn. con nhãn thức nhãn thức thọ xã thầy yeah. Dạ. đúng rồi nhãn thức thọ xã danh chân, danh chân đúng rồi thưa thầy con nói con nói là niết bàn không còn tham là nói số mấy dạ số 5 thầy số 5 niết bàn không còn tham đúng với thứ một cũng như thứ hai cũng đúng phải vậy dạ được không thầy không còn tham là anh nằm đâu dạ nằm trong danh chân danh chân mà nó nằm chỗ nào không còn tham là nó nằm trong chi pháp nào vô tham á vô tham à vô tham là gì vô tham vô tham nằm trong cái cái tâm dục giới rồi. Vô tham là tâm sở là tâm sở vô tham à. ừ. rồi còn thiên là khác không số sáu số sáu ai làm số sáu thầy cho con cho ví dụ của số 6 là thầy và trò đó là phi danh Đấy. phi danh trơn à, xa thế là nó dễ quá mấy cái này dễ không à, nhưng mà giờ dày giờ ví dụ như người ta nói là à, thiện tâm là gồm đất thiện tâm là gồm có tóc lông móng răng da thịt gân xương máu mũ đúng không thì cái nào là danh chân cái nào là phi danh chân thiện tâm là thiện phi tâm là phi danh chơn răng móng là răng móng răng dáng là phi danh danh chơn phi danh chơn sao sao nói ra rõ lại chứ nói nghe không rõ thiện tâm là phi danh chơn tóc răng móng răng dao là phi danh chơn là phi danh chơn luôn Đúng là phi danh chơn dạ đúng không phải số 1 số 6 sáu cũng hợp viên chưa sáu lại số sáu đúng rồi số sáu rồi xà thử xà thử không <laughs> rồi tóc màu đen số 6 luôn á thầy sáu <laughs> rồi giờ hơi thở vô hơi thở vô hơi thở ra số 6 số 6 số mấy số 6 số 6 rồi xà đúng hơi thở vô do gió phát xanh số 4 ờ, số 3 um, số 4 số 4 số 4 số 4 số 4 gió là số 4 yeah, dạ, số 4 Đó, rồi sao sao lại cái đó số 4 thầy hơi thở mô hơi thở là vi danh chân mà à. gió là danh dạ, chân dạ, dạ, à gió đất nước lửa gió tự đại đất nước là gió tại con con con đếm luôn gì gió do gió phát xanh là nhiều chữ quá con biết cái, cái à, nữa vậy <laughs> tức là lấy hai cái danh từ thôi nha yeah. yeah. giờ thở vô bụng phòng thở ra bụng xẹp năm này số 6 này ơi số sáu thầy số 6 luôn ha sao thử sao <laughs> rồi từ từ quý vị hiểu này mình hành thiền mình mới biết mình đang ở đâu không chứ thôi mình, mình hành mình cứ ờ, bắt tục đế không mình tưởng chân đế ờ, mà chết luôn ha cái cái pháp ờ, chế định thì nó quan trọng đó à, nắm cho thật chính xác ha rồi bây giờ tới cái dưới là nghĩa chế định bỏ cái số 7 rồi luôn ách thấp banh nhất tí có bảy chứ đâu ghi ai làm bản kỵ ta nguyên Như làm hả dạ cái này lấy của chị Nhung á thầy mày <laughs> biết ai làm này đã nghĩa chế định thay bằng Bình nhất tí Nguyên Như phải nói là nghĩa chế định có 7 có 7 đúng rồi ai để này dạ phía sau nó đi sao mới được dạ ờ, để để nghĩa chế định có 7 đi anh nghĩa chế định thôi rồi xuống hàng có 7 dạ xuống hàng xuống hàng có 7 đến ta tưởng nó dịch của kia xuống lộn, hàng. Lộn, đó đúng rồi có 7 hai chấm ở trên cũng vậy nữa <laughs> ừ. dạ. 7 hai chấm rồi bây giờ nó có 7 cái vấn đề ha dạ. một là hình thức chế định hai là hiệp thành chế định ba chúng sanh chế định bốn là phương hướng chế định năm là thời gian chế định sáu sáu là hư không chế định bảy là hình tướng chế định rồi ai lên giải thích dùm cái này ai cho thí dụ giải thích dùm này coi con à, nói về hình thức giới định đó thầy rồi mời cô dạ hình thức giới định giống như là hình vuông hoặc hình tròn hoặc là hình lục giác cái đó là hình thức giới định đó thưa thầy ừ. rồi còn ai nữa là mời lên tiếp mời lên tiếp dạ thưa thầy một chiếc xe cũng có thể nói là hình thức chế định được không thầy xe hình gì mình mới nói ra hình thức cái hình đó là hiệp thành chế định chiếc xe là phải nói hiệp thành chiếc xe là hiệp thành chế định hiệp thành chế định dạ dạ chiếc xe là hiệp thành tại vì nó là có ờ, cái nóc xe cái cửa xe cái ờ, bánh xe dạ dạ dạ dạ nó nhiều cái lắp ráp lại thành là hiệp thành chế dạ. định và dạ, con lộn hết thầy dạ rồi. hình thức chế định là khác Rồi, hình dáng là cái, cái form bên ngoài đó form bên ngoài, yeah. Dạ. bên ngoài. số 4 là đông tây nam bắc à số số, số 4 phương hướng chế định phương chế định đông tây nam bắc rồi còn gì nữa không có gì đông tây nam bắc thường hà thường hạ rồi uh... trên dưới thường hạ trên dưới <laughs> thường hạ trên dưới đó đông nam số, số, tây bắc số số, số 5 là sáng tối rồi phong thầy sáng tối thời gian chế định rồi số năm à, số năm đâu số năm thời gian chế định thời chế định là gì 5 giờ 6 sáng giờ trưa chiều tới không sáng trưa chiều tối nắng mưa lạnh sáng trưa chiều tối 1 giờ 2 giờ 3 giờ rồi xuân hạ thu đông cũng là thời gian chế định nắng chúng sanh chế định là con người con con bò thú chó mèo chúng tướng chế định số 7 là mập ốm cao thấp hả thầy hình tướng vuông tròn này là cái cái cái, cái cái cái cái tướng cái kiểu dáng hoặc là cái, cái ký hiệu này kia là có cái hình tướng hoặc là những cái bản hiệu này kia là hình tướng nimitá đó ví dụ như cái tiệm nó có cái bản hiệu nó kêu là cái đó là hình tướng chế định à, hoặc là nói vô trong thiền á những cái quan tướng những cái niết tá nó phát sanh trong thiền á ví dụ hiện lên cái, cái trong thiền hiện lên cái vòng tròn sáng này cái đó thì cái đó kêu là hình tướng chế định hư không chế định thầy rồi hư không chế định là sao hư không chế định là khoảng không gian á thưa thầy là chế định cái khoảng trống của không gian gần khoảng trống dạ. cái này xa gần dạ cái hư không này phải để ý nha phải chừng lộn á tại vì trong cái sắc pháp nó cũng có sắc hư không bây giờ đấy không dạ à, mà tục đế nó cũng có hư không thì, về sao đây cái chỗ nào trống trong không gian mà hư không chế định cái đó là thuộc về sắc pháp ngoài rồi. trong ngoài thấy hư không chế định không thầy chưa phải bên nữa. trong bên ngoài ngoài trong ngoài như là cái khe nứt của từ ao hồ sông không ao hồ hang núi hang động khe nứt giờ để ý nè để ý nha ví dụ như bây giờ à, bên cái sắc pháp á, nó có sắc hư không đó là thuộc về chân đế dần dần thuộc về pháp thực tính chân đế nhưng yeah. mà dạ. ở đây cũng có hư không thì dạ. hai này nó có sự khác nhau sao yeah. Dạ. Yeah, hư không như là một cái hố một kẻ không tạng phải hư không này một cái kẻ giữa của bên núi này với bên núi nọ khoảng chính giữa đó cũng là một cái hư không chế định chưa được chưa được hư không là không gian thôi hư không không gian là là, là thuộc về hư không là thuộc về là là là, là, là, là chân đế rồi dạ còn nếu mà nói như là hư không như là cái giếng cái giếng cái hố cũng là một cái khoảng giữa ừ, khoảng giữa không không dạ hư không đó là chân đế rồi như bầu dạ, trời nó là khoảng giữa cái vật này với vật kia cái hang động hồ cao suy tưởng tượng hồ tù bao lá nó <laughs> có cái sự khác biệt giữa cái hư không chế định với lại hư không mà à, chân đế là hai cái này mình không có dùng cái chữ giữa được thưa thầy khi mà giữa chỗ này chỗ khác cái đó là hư không của chân đế rồi à, rồi còn sao? cái hư không của tục đế là mình chỉ nhìn các cái chỗ trống những cái khe hở những cái khoảng hư không thôi nói nói chung chung thôi chứ cũng chứ, phải luôn cũng chưa được một, dạ, một, một, một cái ờ, một cái ờ, một cái một cái, một cái, một cái, một cái, một cái cái chỗ mà mình chui chỗ núi một cái uh, gọi là cái gì đó này cái cái khe núi cái chỗ mà mình chui trong có cái hốc mình mình ngồi trong động, động, động, cái hang động đó đó cái đó là cái hư không á chứ không có giữa chỗ này với chỗ kia là không phải giống như một cái hang là một cái hố là một cái quyệt một cái quyệt nó cũng là hư không chứ đừng nữa <laughs> nó, nó, nó, nó, nó, nó gần nhau lắm nha lấy sát nhau hai cái mà không có được được là dùng chỗ giữa này với cái kia là cái đó là hư không có chân đế rồi space luôn đó con ý kiến về được không thầy cái khoảng ờ, cái hư không chế định đây là nó nằm ở dưới ờ, mặt đất còn cái cái cái cái cái cái, cái sắc giới mà không trong cái ờ, chân đế nó là cái cái trên không gian không thầy đâu phải <laughs> dạ thưa thầy con dạ, dạ. con nhìn con nói gì được không thưa thầy ví dụ như giống như cái học tủ cái khoảng trống của cái học tủ học bàn đó thưa thầy cái đó là không gian chế định hả thầy hư hư không, định lâu dạ, hư không cái đó số 6 à. dạ thầy cái hư không là cái khoảng không giữa hai cái mà nó có ừ. rồi sao giống mình <laughs> nó nó nó nó <laughs> có nó, cũng... <laughs> tướng, nó có nó có sắc thì giữa hai cái đó là cái khoảng không của hư không chế định à chứ không ờ, phải dạ. nói về khoảng trống giữa hai sát na tâm chúng ta đang nói giờ là... chắc mà đang nói sát na tâm gì xa chứ tâm đâu có đâu có khoảng trống tâm thì là gì có khoảng trống giờ giờ giờ giờ mình nhìn cái, cái ví dụ như mình nhìn cái cái cái hố đi hố không thì cái khoảng không đó là tục đế hay chân đế tục đế chào tục đế chân đế thầy khoảng không ừ. là chân đế ừ. khoảng không nói tiếp khoảng không nữa à? tục đế tục đế sao tục đế câu nói khoảng không là tục đế tại gì mà mình nói khoảng không nhưng thực ra nó nhiều khi nó cũng có cái không khí đó hay cái gì đó nữa không, không cần biết mình có thể nhìn khoảng không trống ra thì là tục đế hay chân đế thầy hư không chế định có phải là cái tầm nhìn của mình đến đâu mình gọi là cái, ví dụ nhìn lên đến trời mình chỉ đến được cái khoảng đó mình gọi là trời phải là hư không chế định không ạ cái, <laughs> cái hư không nó, nó, nó, cái khoảng không là chân đế còn cái hố là tục đế cái, cái đó gần ra cái nó đó nói là, tục đế cũng tại... nói lại gần vô đó rồi cũng nói gần vô tới rồi ừ. cái hư không á, là cái chân đế nhưng mà mình định đặt cái hư không đó đó mình đặt cái tên đó, đó là tục đế ví dụ như cái cái, cái hố mình kêu là cái hố là là thực đế rồi cái hồ là thực đế rồi cái, cái giếng là thực đế rồi. còn cái hư không đó là nó là chân đế nhiệt não quá thầy ơi <laughs> nhưng mà thật sự á nói thật nói tới tới tận cùng luôn á thì cái sắc hư không mà bên pháp chân đế nó cũng không phải là pháp thực tính luôn nó cũng là những cái pháp mà do có hai cái có nó mới có cái không à, thì đó nó cũng chưa hẳn là, là, là nó là sắc không rõ đó, nó là sắc không có được rõ ràng à, cho nên nó cũng được xếp vô nhóm gọi là, là ờ, phi thực tính hay là gọi là sắc sắc không rõ à, cho nên nó dễ lẫn lộn với cái vấn đề này còn nếu mà hư không chế định đó, tức là mình nhìn cái hư không bây giờ mình nhìn giữa khoảng cách giữa cái uh, hai cái cái cái đường đường khẽ đó hai cái đường khe đó mình nhìn đó cái mình mình kêu là cái khe núi à, mình nhìn đó có cái khe đó, thì, thì mình đặt ra cái tên cái khe đó. thì cái đó là hư không chế định à, hoặc là mình nhìn những cái lỗ mũi ha, lỗ mũi có lỗ mình kêu là lỗ mũi thì mình đặt cái lỗ đó là, là hư không chế định đúng không trừu tường quá à nhức đầu <laughs> mấy từ nhức đầu không nó trừu tường nó áp á dạ sắc. học sáng lắm đó, từ đó mình phải suy nghĩ động não một xíu mình thấy cái này và cứ giống như hơi thở vô hơi thở ra hơi thở chua vô lỗ mũi mình kêu là hơi thở vô lỗ mũi thì mình kêu đó là thường về chế định à, còn cái khoảng không giữa lỗ mũi thì cái đó nó, nó được xét bình cái nhóm sắc pháp này, là sắc hư không hay vậy là cái nào á mà mình mình đặt cho nó cái nào mà nó có cái khoảng không mà mình đặt cho nó thì cái đó là hư không chế định đúng rồi mình còn, đặt ra còn là, cái là, cái không là, cái không gian cái khoảng không đó là, tức là mình đừng có đặt cái chưa đừng đừng đặt chưa thì dạ. nó, rồi thấy mà mình xí soạn mình đặt vô là rồi đó à, <laughs> mình, mới biết giống như mình mình tập cái này mình học cái này mình, mình mới biết khi mình thành thiền này cái đó mình mới biết cái nào là là là chế định cái nào là là thực tính đó. mình biết rõ ràng chứ thôi lộn lẫn lộn như có mà nó chạy qua chạy lại tùm lum dạ thưa thầy vậy con thỉnh thầy à, giảng lại từ câu 1 tới câu 7 luôn thưa thầy cho rõ ràng thưa thầy vậy nào nghĩa chế định không ách dạ. bằng tí là nghĩa chế định thì bây giờ nó có thứ nhất là hình thức chế định tức là cái hình thức bên ngoài đó à, ví dụ như cái, cái cái tô hình tròn cái, cái hộp hình vuông đó, cái mặt mình lên hình ờ, trái son có mặt tôi hình tròn đó đại khái đó là cái hình thức bên ngoài rồi đặt ra để chế định ra đặt ra thì mình đặt ra cái tên ở ờ, đây là uh, hình tròn hình vuông hình này cái đó là hình thức chế định à, tức là cái nó có cái liên hệ bên cái cái phi danh chân chế định luôn ha à, tức là mình mình lấy cái, cái tên rồi đó mình đặt ra cái đó à, hình thức chế định đó à, ờ, vừa cái nhà hình vuông có cái mái ngói hình nhọn hình tam giác này cái đó mình đặt là hình thức chế định còn hiệp thành chế định là phối hợp là mình biết ra ví dụ như là con người mình phối hợp vô nhiều thứ cấu hợp lại thành mình đặt ra một cái tên gì đó thì được gọi là hiệp thành chế định à, rồi chúng sanh chế định thì dễ rồi chúng sanh chế định là ông trời ờ, người thú mèo chó gà vịt và chúng sanh chế định là phương hướng chế định đông tây nam bắc trên dưới trong ngoài là phương hướng chế định ha là giống như rải tâm từ á quý vị rải tâm từ quý vị là rải theo phương hướng chế định đó nguyện hướng nam hướng đông tây bắc nam đông nam đông tây đông bắc vậy đó. là phương hướng chế định rồi thời gian chế định là 1 giờ 2 giờ 3 giờ 4 giờ 5 giờ 6 giờ ha. hoặc là xuân hạ thu đông này cái nọ đó là, là, là, là thời gian chế định à, rồi hư không chế định đó là cái, cái hư không mình đặt để ra một cái gì đó thì gọi là hư không chế định rồi hình tướng chế định là hình dáng cái, cái, cái ký hiệu cái bản hiệu hay là cái uh, cái gì đó mà để tiêu biểu lên nói lên cái gì đó thì gọi là hình tướng chế định hoặc là những cái nimitta mà lúc mình hành thiền nó phát sinh những cái hình tướng nó phát sinh đó. à, giống hơi thở thì nó phát sinh một luồng khói mà bạc mà trắng đó. đó là hình tướng chế định còn nếu mình à, tu về cái ờ, à, mấy casino đó thì nó bắt sinh những cái vòng tròn sáng hiện trong tâm mình thì cái đó là thuộc về hình tướng chế định à, thì mình biết được về thì mình biết đó là những pháp tục đế hết á nó không phải là pháp chân đế à, tu thiền chỉ á, thì đa phần là lấy tục đế là lấy pháp tục đế làm đối tượng à, nhưng mà qua thiền quán là phải lấy pháp chân đế à, đối tượng của thiền quán là pháp chân đế mới được chứ đối tượng thiền quán mà mình cứ bắt chế định hoài là là tiêu ha là tập hoài nó cũng vậy à không, không có vô được à, chẳng hạn như giờ mình thở vô cái mình niệm thở vô thở ra cái mình niệm thở ra à, là mình niệm tục đế rồi đó là phi danh chân ha à, rồi mình thở vô mình đếm một thở ra đếm hai thì kia đó là tục đế hết à, cho nên mình phải biết tục đế là mượn cái tục đế để mình tu tập để cho cái tâm nó từ từ nó an tịnh bớt ha nó yên xuống rồi bắt đầu mình phải đi vào pháp thực tính rồi mới là thì quán được chứ không thôi là mình không có vô được đâu không vô được thì quán thì quán khó lắm thì quán là phải, phải hiểu pháp thực tính phải học kỹ đâu là danh đâu là sắc à, đâu là sự cấu hợp của danh sắc như thế nào nào phải hiểu rõ thực tính của nó thì mình đi vô thì quán mình mới có, có cái khả năng phân tích được những cái pháp nó sanh khởi còn không là chúng ta cứ tập đế miết vậy thôi à, à cái bụng phòng xẹp phòng xẹp mà đi dơ bước đụng đạp té mà đủ thứ chuyện không à, mà toàn tục đế hết đó à, nhưng mà tục đế không phải là xấu đó là, tức là tập tục đế là để cho cái tâm mình nó từ từ nó kháng khích lần lần ha nó yên tĩnh nó có chỗ nó nương à, thì từ từ từ quen rồi là mình muốn qua thằng quán mình phải biết mình xả bỏ cái tục đế đó mình bắt vô pháp chân đế luôn à, thì vậy mình mới có cơ may để mình thấy được pháp à, chứ đâu có dễ gì cái vậy rồi vô tập thiền quán mà thấy được cái là phát sinh phát sinh trí tuệ ghê lắm ai pháp chân đế là pháp gì thầy trời cái nào tập sao là dạ, chân đế bắt chân đế là gì trời bắt tập làm sao bắt vô pháp chân đế được tài giống pháp chia pháp luôn ai chia pháp dùng cái cho pháp chân đế cho bà con không vậy, nhưng mà vô vô quán vô pháp chân đế thì quán sao thầy ơi chân đế có gì này giờ hỏi cô chân đế có gì đất nước do lửa hả quán đất quán nước quán chân đế thì có gì sắc pháp pháp dạ có sắc pháp danh pháp đúng không dạ dạ không nhìn pháp thì biết sắc pháp là cái gì nhưng mà như làm sao mà làm sao, làm sao cô được cái đó thầy con con mấy chục năm là muốn làm không có làm được cái gì hết thầy đâu mấy đâu giờ cô thở vô à, cái, cái hơi thở vô của con là cái gì hít vô biết hít vô hít vô mà cái, cái hơi thở là có dạ, dạ. chân đế của hơi thở là gì gió có chân đế là gió là, là, là danh chân là danh chân đó là là pháp không phải danh chân hơi thở nó là bản thể nó là gió là cái cái, cái đất là gió đó nó là, là pháp di pháp ờ, ờ, thực tính đó nó là gió đó, thì mình phải hiểu nó vậy để mình tác ý là mình mới từ từ mới thấy được nó mới thấy được cái thật sự của nó còn bình thường mình thấy là mình thấy tục đế mà mình thấy dạ. chạy vô chạy ra chạy vô chạy ra là mình thấy tục đế hết đó à, nhưng mà mình phải hiểu mình học mình hiểu à, cái hơi thở này nó gồm có 8 sắc bất ly nè trong đó cái gió là cái cái cái, cái chính của nó mạnh nó chạy vô cho ra do nó di chuyển chuyển động mà gió là chuyển động thì mình biết hơi thở là gió à, rồi mình mình hành thiền mới quan sát rồi gió là gì mình mới biết được chứ rồi cái hơi thở nó vô nó đụng vô cái lỗ mũi mình thì pháp chân đế nằm đâu pháp chân đế nằm đâu ai nói được không chút quá xúc quá thầy tỷ xúc quá thầy thiệt ừ, xúc xúc xúc xúc phải <laughs> chứ là làm gì thấy được sở sức đâu lẽ siêu siêu nhân cho thầy đúng như mũi thì có giác nóng nóng lạnh lạnh gì đó thì cái đó là là là phải chân đế thôi chưa luôn chưa chưa tới đó phải vậy đâu giờ, giờ dẹp cái này xuống dẹp cái lỗ mũi ra dạ câu hỏi câu hỏi là gì thầy lại cho con nghe rõ ờ khoan khoan để khí á thầy khí á khí với thầy sắc thinh khí chặt lát rồi chặt lát luôn khí rồi khó lắm em quý vị phải, phải hiểu kỹ lắm mới hành rồi đúng chứ thôi mà mình cứ đi vòng vòng tục đế chơi thôi chẳng làm vậy thầy nói đúng thầy mấy chục năm mà thầy ơi đi vòng vòng không thầy ơi <laughs> đi là gì đó người kêu là dạo mát ra đi <laughs> cởi ngựa xem hoa thưa thầy vậy vậy là vậy là nó có sự sinh diệt liên tục thưa thầy phải phải <laughs> để để nó vẽ lỗ mũi ra chỉ cho vậy coi vui lắm cái này vui học vui vui vậy đó mình học nó dễ dễ nhớ <laughs> đó vẽ lỗ mũi ra đó. xúc chạm <laughs> bỏ tài luôn để nó ra trời à, dạ mũi là thầy thầy vậy hả thầy dễ <laughs> dễ dạ, dạ, cái luôn rồi cái đầu đứng luôn là làm tròn tròn mũi ha đúng chưa rồi bây giờ gió nè hơi thở là vô hơi thở là dắt gió bạn thể gió không chạy vô hẻm vào chạy vào đụng vào cái lỗ mũi đụng vào cái, cái, cái... gì vậy <laughs> đụng vô cái, là, cái, cái lỗ mũi rồi đôi khi mà đụng vô vậy đó thì chân đế nằm đâu tỷ xúc ý quên cái xúc chạm của lỗ mũi hả thầy chưa được trên mũi hả thầy cần trên mũi gì cái, cái thần kinh mũi nó sắc pháp thần đó, kinh đấy. mũi thần kinh mũi là gì thần kinh mũi sắc ờ... thần kinh mũi là gì Đúng là... giờ bạn giờ bạn pháp chân đế có nào thần kinh mũi không tỷ á tỷ á tỷ á thần à, kinh tỷ hay thần kinh tỷ không thần kinh mũi thần kinh tỷ trật luôn tỷ thức tỷ thức tỷ thức chưa đâu đâu lẹ gì sắc kinh khí sắc kinh khí <laughs> các là... ô thầy tỷ xúc y quên sắc <laughs> gì quên là tỳ căn lúc đó là mình chỉ là biết uh, có sự xúc chạm sắc cảnh khí cảnh khí <laughs> chưa lâu chưa thấy chưa mà lâu rồi lâu quán nghĩa là ào vô liền sắc thần kinh tỷ không thầy đặt lên kinh tỷ không phải hả đặt lên thành khí cũng không đúng mà sắc thần kinh tỷ cũng chưa đúng à hay là không đúng thần kinh thân không thầy tại vì nó không phải là à, mùi à, tỷ căn hết này vô thân mình à, à, ai mới nói gì đó ai mới nói gì đó dạ sắc dạ tỷ sắc thần kinh thân định như xa dạ, thú 10 điểm xa thú đụng vô cái lỗ mũi đụng vô cái thành mũi mình cái thành mũi mình là gì là thành thân thân thân, thân, thân. tỷ yeah. quý vị đúng chưa dạ. nghĩa là sư thì đúng. Tí đúng rồi chừng nào mà nghe cái mùi em mùi tỷ thức tỷ cái này cái gió đụng vô cái thân à. cái thân đó thì cái sắc thần kinh thân ngay đây là là mình phải quán chiếu thấy rõ được cái sự xúc chạm này thấy rõ cái thần kinh thân ngay chỗ này nè mình thấy chưa dạ thấy dạ thưa thầy thấy dạ thấy gì <laughs> đó là dầu thiền quán là quán những cái, cái, cái vấn đề này là cái hơi thở vô nó ra đây là đây là sao thần kinh thân đúng không thì cái này gọi là, thân thọ tâm pháp là vậy đó hả thầy niệm thân là quá biết thân rõ, á, dạ. hơi thở vô biết rõ hơi thở vô biết rõ biết rõ gì ngay đây biết rõ sự xúc chạm dạ. gì trời đúng không ngay cái dạ. đụng dạ. vô cái này đầu tiên là mình chưa biết gì ta ờ. không biết gì đó trời đó, làm sao phải để ý dùng cái, cái mình có cái trí tuệ mình quan sát khi nó đụng vô vậy đó là mình sẽ biết là cái nó đụng vô cái sắc thần kinh thần mà cái thần kinh thần là cái sắc thần kinh thần là pháp chân đế nó là thực tính pháp nha lên sắc pháp là tính pháp đúng không đúng không quý vị bây giờ thầy nói là mới biết thầy vì mình thích thở mình để ý chút ai cái cửa mũi mình canh nhưng mình không biết mình làm gì thầy ơi ờ, nên nó biết làm gì đâu <laughs> vô ra chạy vòng chạy vô vô chạy vô bụng ngay cho dạ đó thôi là họ dạ họ, họ cái điểm xúc này đầu tiên cái xúc ngay cái thần kinh thân này mình chưa thấy được cái ra sao làm sao quá quá gì dạ đúng rồi thầy ngồi hỏi cái ngủ luôn thầy Ừ. nhưng bây giờ mình biết <laughs> cái mình tập nó khác à mình biết mình cần cái thở vô đụng cái mình quán ngay cho nó liền để ý liền bắt đầu mình mình có cái sự phân tích cho nó liền thì một ngày nào đó cái, cái trí tuệ mình sáng chói rồi mình sẽ thấy được cái cái cái tổng hợp sắc cái này cái sắc tự thân nó gồm có bao nhiêu sắc đầu xanh chung mình sẽ thấy rõ như dân như thật luôn à, mình thấy như vậy mới là thấy <coughs> chưa chứ thấy tùm lum hết chết luôn chưa chưa thấy thần kinh thân mà thấy xúc thấy thọ rồi thấy uh, đủ thứ chuyện rồi siêu quá trời siêu rồi đại khái gì ừ. ha <laughs> sơ sơ lược cho, cho vậy biết thêm yeah. Dạ. là có có cái cái, cái, cái tri kiến để mà để mà mình, mình tập cho nó đúng dạ con cảm ơn thầy dạ con nói ơn thầy thầy ơi có bao nhiêu à. thầy ơi nhiêu đây thôi đủ ăn tiền thấy được cái này thấy được mấy khác là nó phát xanh liền thấy này thấy sắc á là thấy dạ, sắc dạ, rồi từ từ mình phân tích rõ được thấy cái danh ờ, danh sắc mình thấy được là mình thấy được nhân duyên cấu tạo danh sắc rồi nó phát sanh tuệ thấy vô thường khổ vô não khổ thường khổ vô ngã thì nó phát sanh ra, ra, ra từ cái đầu đó từ cái đầu tiên nó là thấy được mấy kia còn đọc cái đầu này thấy làm thấy mấy kia dạ thầy ơi con đọc biết mấy nhiêu sách vợ đọc đọc rồi rồi ngồi con hỏi cũng ngủ thầy ơi ừ, chết thầy gì biết được ờ, không học không có phân tích trí tuệ làm sao mình thấy được mình đọc là giống như mình ờ, mò kim đáy biển dạ. <laughs> cái này giống như mò kim đáy biển vậy thầy thầy cho con hỏi cái này thầy con thấy cái này nó lạ lạ nói chung mọi người hướng dẫn đều là ngồi thiền mà sao thầy không hướng dẫn nằm thiền thầy thì thường thường sắp nằm, chết nằm thiền là, là, ờ, là, nằm, nằm xuống chưa thiền đã là, là ngủ thiền rồi <laughs> nằm thiền chưa kịp thiền đó là nằm, thiền. nằm xuống mà <laughs> dạ cảm ơn thầy thiền trước khi thiền <laughs> dạ dạ thầy mấy cái bài chế định này nằm ở trong sách trang mấy vậy thầy không cái gì đó kiểu nguyên nhân luận đi nguyên nhân luận có đầy đủ mà đừng đừng copy cái nào không hay mình copy dở cái này không có trong sách chú có chứ có chứ. thầy thầy trong, trong sách của tôi thầy... sách của của thầy có nè có cái hiệp thành chế định đó thầy là ừ. là vậy là cái gì nó cũng là cái hiệp thành chế định hết hả thầy tại vì ví dụ như cái bàn cái ghế thì nó cũng bất nó cứ cái, cái, cái, nào cái bộ phận nó ghép lại à đúng rồi nghiệp thành hết tất cả nghiệp thành hết thì là phối hợp tất cả các pháp đều là của pháp vô di mà nó đều có phối hợp hết nhưng mà mình đặt ra cái gì nó, nó, vậy đó mình đặt ra cái tên đó rồi đó là 13 pháp thực đế ha và pháp gia đình và học đọc tới lô cho kỹ gì đó rồi khi mình đi vô pháp hành mình mới thấy được cái nào nó nó, nó là chế định nào chân đế mình mới biết rõ ràng ví mình hành bên thiền chỉ thì ok chế định được à, nhưng mà mình nói mình vô thiền quán mà, mình cứ chế định hoài thì ra quán cà phê chứ quán gì ừ, dạ thưa cả nhà bài của thầy đây à, anh à, anh à, anh thiện tâm có thể đăng lên được không trang số 7 ra để cho cả lớp biết một cái để hồi bà con bị hoang mang nó nằm ngay khúc đầu á tự gì để khúc đầu thầy vô thầy không dạy thầy dạy thì cái tâm trước đó mà cái này là bài trang số 7 à, pháp luật đế đó đó đó là đó à, đó, đó vậy ai nó dở tự nhiên hôm bữa thầy không có dạy mà thầy qua trước thành ra ta tưởng là ta lực tới người ta không lực luôn cái này phải phải học sao chút xíu để cho dạ. lấy trình đế rồi mới nói qua thực đế được Đấy, giờ mình nói được bé được là mình biết rồi đó bắt con lại hai gái là mình nắm được hai gái nhưng mà chỉ, chỉ có nhiêu đây thôi thầy vậy thôi chút xíu thôi đó có hai trang phải giảng ra mới hiểu chứ nhiều không giảng cũng khó rồi ha hôm nay học tới đây thôi học xong cái hoàn tục đế đang rồi có quý vị là phối hợp được rồi đó không tự mình mình phối hợp mình đi vô ờ, quán này kia là thiền quán này quy quách sana này kia đủ thứ chuyện còn biết này thôi thua luôn dạ thưa thầy chắc vì sao thầy cho lợi ờ, một bài tập để bà con tập nữa chứ để không không có sâu lắm thầy cái bà con quên trơn thầy ơi ra cho câu hỏi Sơn tiếp đối vui có thưởng tiếp câu hỏi tiếp <laughs> dạ đối vui có thưởng dạ. dạ. <laughs> rồi sao nữa không Dòng à, người ta nói đốt bát nữa là sao đốt bát sao con dạ yeah, rồi mai học tới đây ha cầu mong cho tất cả chúng ta lần được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có đi về thành tựu chánh trí đồng điều nhân cả thể nam mô thầy giá nam mô phật mày giá nam mô rồi xin à, trả mic lại cho em dạ. dạ anh dạ, thiện tâm có thể hồi hướng được không thiện tâm dạ ơn thầy quý quá yeah. Yeah. Dạ. Ờ, cô có thể đọc hồi hướng được đó thiện tâm post bài lên đây cho cô đọc hồi hướng này dạ dạ dạ dạ sa thưa sa thưa thiện tâm Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin uh, à, trí ân Thầy Kinh buổi giảng hôm nay. Dạ con cũng uh, à, trí ân các sư, các cô đã có mặt ở trong buổi học Pháp hôm nay. Dạ sau đây con xin hồi hướng ạ. À. Uttamang na quan de hang padaban sum quarutamang putheyo kalito doso Buddho kamatu tang mamang uttamang na wande hang pada bansum kwarutamang Buddho yo kalito doso Buddho kamatu tang mamang uttamang ge uttamang gena wande hang dhammang chaduwithang parang dhamme yo kalito doso tham mô kama tu tăng ma mang u tamang ge na quan de hang sang khang qua rút qua sang khang ka du thot tamang sang ge yo kalito do so sang go kama tu tăng ma mang cho cô bài thứ ba bài thứ ba cho cô bài thứ ba cho lên chút nữa lên chút nữa lên chút nữa lên chút nữa ca sắc thá đó à, ca sắc thá lên chút lên lên chút nữa ừ. lên lên đẩy, đẩy lên đẩy lên nữa bài hồi hướng của cái bài thứ ba rồi được rồi dạ Akasatha cha bồn mát tha đế wa naga ma hin khi kha bồn nhang tăng anu mô đít toa chi tu sa sa năng Akasatha cha bồn mát tha đế wa naga ma hin khi kha bồn nhang tăng anu mô đít toa chi tu no caro Akasattha cha bùn mát tha đế hoa na ga ma hít thị nhang tăng anu mô rít toa chi răng rắc khăn tu na ta yo Akasattha cha bùn mát tha đế hoa na ga ma hít thị nhang tăng anu mô rít toa chi răng rắc khăn tu na pa nino. no Akasattha tha cha bồn ma tha đế wa na ga ma hi thi kha bồn nhang tăng anu mô rít toa chi răng kra khang tu no sada y đằng nô nha thì nàng hô tu sukhi ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nha thì nàng hô tu sukhi ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nha thì nàng hô tu sukhi ta hôn tu nha ta yo y đằng qua tê mê buồn nhang asawa kaya wa hang hô tu anagate kale Nguyện cầu tam bảo, nguyện cầu tam bảo, tự hạng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Imaya thamma chúng con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo Immaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Dhammang Pujemi chúng con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo Imiya Dhammanu Dhamma Patipatiya Sankhang Pujemi chúng con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo xa thứ xa thứ xa thứ xa thứ xa thứ xa thứ con chuyên thầy kinh con kính chào uh, sư thiện trí sư thanh tâm thầy thông từ uh, à, câu tư nữ diệu lực bảo và phần cả tất cả đạo tràng và dạ, chúc uh, mọi người một đêm được uh, an vui xa thứ xa thứ xa dạ, thứ xa thứ Dạ, sa thú sa thú, con kính tri ân sư buổi học hôm nay, à, con kính tri ân thầy buổi học hôm nay ạ. À. Con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, nhiều an lạc trong cuộc sống. Dạ, xin chúc cả, à, cả lớp được nhiều sức khỏe. Sa thú sa thú. Hello, sao nào bản đưa chi pháp gì quên hết trơn vậy?